hôm nay ngày thứ tư um, ngày 18 tháng 3 2020 Việc làm clip này để trả lời mấy comment của um, quý vị ở trên hỏi là qua ô đàn mọc ở miền Tây thấy được hoa ô đạm đến ờ, đích thân thì cũng đã được thấy một lần ở chỗ mà anh Dũng lò voi á ở chỗ gì Đại Nam á không có đó thì cái đó là một chuyện rất là hiếm có thường sẽ không bao giờ xuất hiện khi có gì chuyển lưng pháp dương xuất hiện vị Phật mới ra đời thì những cái điệp này là tốt rất là tốt cho miền Nam nước Việt thì có hoa ô đàm mọc là quá tốt rồi nhưng mà nó không phải mới đây những năm trước chị thấy trên mạng á, ở bên ờ, đại hàn cũng có mọc rồi việt nam mình cũng mọc mà hoa này hoa trời sẽ không bao giờ xuất hiện mỗi khi 3.000 năm chứ không phải hoa của thế gian mình đâu ở này cũng nói sơ việc đang trên đường chạy lên núi thiên long sơn một chút coi cảnh điều hiu của những ngày à, mà bị à, chính quyền à, bị kêu đóng cửa xưởng thì cũng ít người đi làm nhưng hãng kiệt thì cũng vẫn còn việc làm đồ cho không gian thì chính phủ á, những đồ không gian hay là đồ đó thì chính phủ không có cấm bắn phi thiền lên trên không gian mà chỉ là mấy di mạch cho in theo thì cái bộ phận đó thì à, không cần thiết thì ở nhà là ờ, bảy năm chục phần trăm ở nhà ba bốn phần trăm nhân viên vẫn đi làm thì cũng phải đi làm trên đường lên thiên long sơn giờ ăn trưa buồn buồn lên thăm mấy gì cũng như ờ, mỗi lần mấy gì nhớ mình á thì cái cũng điển vô tâm người kiến thì cũng lên mỗi lần lên trên đó đó chuyện thế sự chuyện à, phát lương <laughs> hay là chuyện đi kiếm đồ về cho đệ tử làm đó quên hết à. vui lắm lên đó lúc nào cũng phấn khởi khi mình gần chư thiên chư thần rồi đó cái tinh thần mình nó khác hơn là gần với những người mà trượt nhiều nha mình vui lên rồi mình phấn khởi lên khi mình ngồi thiền á à, có cái bác hỏi ngồi thiền mà ngửi được mùi hoa cái đó là chư thiên xuống thăm đó rồi tóc mà ngứa ngứa sừng sững lên trên đầu á là vậy đó mà khi mà như mình gặp được mấy vị lớn nữa đó là mình giống như nhìn nhện nó phủ mặt mình vậy đó là nó là điểm tốt à, có cái mấy comment mấy người người hỏi vậy đó nhưng mà kỵ ăn tỏi nha đừng có ăn tỏi ăn hành hôi à, ra cái mùi chân lóng hôi ra mấy vị không có ưa mấy cái mùi đó còn nếu mình ăn thì phải đi tắm à, mỗi lần ấy là phải xúc răng trà miệng rồi đọc chú đại bi nghe đừng để vừa ăn xong mà đọc mà đọc thường xuyên á đọc liên tục ghét là tâm đồ tâm tánh đồ tốt với một số comment của quý vị hỏi à, hướng đông bắc là hướng nào ngày hôm qua có cái clip lên mẹ Phật dạy á, là, là hướng đông bắc á, tự quy y á, cái tâm là mới vị chứng hết rồi à, tại vì có những hoàn cảnh ở xa hay trong nhà thương hay là những cái nơi không chùa không gặp thầy đó cứ nhắm về hướng đông bắc à, lại rồi thành tâm khấn còn nếu mà trịnh trọng á, thì có bông hoa 12 loại bông 12 ly nước ngũ quả trái cây là ờ, đó là trịnh trọng lắm rồi còn nếu không thì giản tiện cũng được thanh tâm là quan trọng còn hỏi mưa hình mình hướng đông bắc trời đó thì dễ download trong cái app á, cái app nó có cái uh, la bàn á, gọi là cái compass á, thì nó chỉ về hướng nào mình lại hướng đó ở trong phòng lại cũng được phòng khách cũng được nhiều người nói tôi ở uh, chung cư nó không có cái sân sau đấu cần sân sau với phòng khách cũng được ở ngoài sân thì chư thiên xuống trứng còn mà trong trong nhà cũng không sao miễn sao mình thành tâm để mình giống như mình ghi danh thôi nha cái này giống như một cái buổi lễ ghi danh cũng giống như buổi lễ quy y thật sự cái này là quy y á à, là gia nhập vô hàng ngũ á nghe là ngủ để đi về à, trời về gặp phật á à, không phải là đơn giản nào ghi là phải ghi danh là phải à, đến ngày mà thực hiện về trời à, giống như trong quân đội vậy đó à, ghi danh à, có buổi lễ vậy đó tự mình làm buổi lễ đó là trên mấy chi vị chứng trong thời buổi này rồi uh, à, download cái uh, cái cái la bàn hướng đông bắc á thì uh, lại hướng đó đó uh, nếu mà ngoài sân mà hè tốt ý kiến nói ngoài sân mà hè của clip ngày hôm qua đó là những người khác đạo với chồng hay vợ rồi à, muốn trốn chồng trốn vợ để mà đọc kinh Phật cái này mà chủ yếu mình ghi danh để à, cho con đọc kinh được à, linh thiêng hơn các chi vị chứng hơn thành tâm hơn vậy đó chứ còn không có ghi danh thì đọc cũng được chứ không phải là nói không nha nhưng mà nó sự linh thiêng màu nhiệm thì mình nghĩ là nên lại 12 lại hướng đông bắc thì màu nhiệm hơn những người tiểu bang xa không có chùa cũng không có thầy nào giống như những người đang có đạo ông giáo thì cộng thêm đạo nữa thì đâu có sao mà đạo này không có lễ gì hết âm thầm tự mình biết thì cũng tốt thì à, cái à, lại đóng được trong phòng khách cũng được rồi à, hoa ô đàm có ờ, mấy người nói hoa bà mọc dưới miền tây chắc đó là một ờ, vị ờ, phật dương sẽ ra đời á thì mới có cái hiện tượng đó thường ừ, cái hoa ô đàm á, là hoa trời mọc không cần gì hết không cần có đất hay là mọc bất cứ nơi nào nha ngộ á, <clears throat> mọc trên thép cũng mọc được trên mũ cũng mọc được mọc ở trên cây trên gỗ bất cứ nơi nào à, đều nó nhỏ xíu là màu trắng giống như là cái à, cái nấm trắng nhỏ vậy đó nấm nhỏ vậy đó à, nó hoa ô đàm đó gọi là hoa trời thì nếu mà nếu mà đúng như trên comment của um, có một bạn nào đó, nói là ở tôi thấy ở miền Nam sao nhà mọc cái đó nhiều á đó nhà nó có phước á nên chụp hình phổ biến lên đi đó là tốt Phật sẽ xuất hiện ở miền Tây á rồi ờ, cứ niệm Phật đọc chú cái mùa bệnh này nè nó sau này nó sẽ còn chiến tranh nữa rồi còn những cái chuyện tiếp tục nữa cái này chỉ mới có mở màn của cái thời ờ, sàng lọc này thôi nha chứ chưa có hết đâu cho nên ờ, phải có ờ, niệm phật tu tập về tâm linh nhiều hai ba năm trước thì có cái clip thì cũng khuyên cái đó thì ờ, sẽ có cái sức có cái tinh thần mạnh hơn tinh thần mình tức là chắc kháng thể đi chung nhau hết mình đọc chú hay niệm phật á, nó cũng lên tinh thần á, thì cũng là là sức kháng thể luôn đó. thì con virus nào mà con có, bây giờ có tên mới rồi gọi là ông Trump ông gọi là China virus thì mình gọi là virus đi virus tàu dịch cho tiếng Việt mình dùng từ là virus uh, tàu à, à, virus tàu đi hoa đàm rồi độc chúa đại bi hướng ờ, về ờ, hướng đông bắc đó, phải hướng đông bắc nha mấy chư Phật ở hướng đó với lại ngày qua mình cũng ờ, có nói là mấy vị mà xuất hiện của thời đại này nhiều vị gọi là kỳ nhân vị sĩ có ông comment nói để cái hình nữa chứ có ông nào ở miền tây mặc đồ nghiêu ngao gao giảng gì bắc bộ thiên bắc bội đó mình cũng không biết nha có thể đó phật cũng chừng đó cho nên bây giờ phật thánh tiên mang thân người đầy ngoài đường đừng có coi thường bất cứ ai nhiều khi mình phạm cái là cũng mệt á giống như mình là cúng dường cho thầy cũng vậy nhưng mà mình cúng à, trăm đô cho ông thầy à, quốc danh ở Việt Nam này giả dạng làm thầy đi chẳng có công đức gì hết trơn á tại là không mình không biết nhưng mà mình không có tội à, tội là của ổng lãnh và thầy giả mà thí dụ mình lỡ mình cúng 100 đô cho một à, cũng là thầy mà người đó là Bồ Tát hay là Phật mình à, có đại công đức à cho nên à, cái sự cúng dường cũng tùy thuộc vào cái người nhận nữa ở ngoài đường cũng vậy mình đừng có thấy mấy người mà homeless này nọ nhiều khi phật đời giả dạng ờ, thử lòng mình nữa đừng coi thường ai hết còn cái ông gì ông đi ngoài nữa miễn cái mình đừng có nhìn theo cái bề ngoài nói chung mình nhìn theo cái hành động á, nó có ờ, tạo cái sự thiện hay không có giúp ích cho xã hội giúp ích cái sự uh, hướng thượng của người đó ấy không người ta có nhiều cái hình nhiều cái cách để mà dẫn dụ dẫn dạy uh, mọi người tu tập đó là những cái hiện tượng đó mà mình phải coi kỹ cái hành động chứ à, cũng đừng có tin theo cái lời nói qua hết trơn á cả kiệt cũng vậy á nếu mà việc nói sai thì quý bạn cũng lên comment dũa mình nha mình cũng đang học hỏi chung á chứ mình không phải là gì đâu cái clip vừa rồi mình cũng nói cho nên mình cũng không có dám phạm ai hết trơn á có mấy ngày đầu á mấy vị hỏi hiếu kỳ ông lý hồng chương nghĩa là người ta muốn thử rồi này nọ rồi hỏi ông cà phê rồi hỏi ông thành Ruma hay là sư cô gì đó thì đại khái ngày hôm qua chị gom lại một chập thì hỏi hỏi trên ở trên trả lời chung dung vậy em tại lúc mà chị hỏi nhiều tên một lượt thì mới trả lời một lượt nếu mà chị hỏi rồi khác tên mỗi người thì có thể trả lời khác thì đa số cái tiền kiếp của họ là phật à, phải sorry tiền kiếp của họ là thầy thì xuống đây họ làm lại cũng cái nghề đó giờ phụ phụ à, của thời mạo pháp này ai dạy cũng được hết á miễn đừng có dạy à, làm bậy là được rồi nhìn cái hành động là chủ yếu chứ đừng có nhìn đừng có nhìn cái à, cái bề ngoài hay là cái công thức người ta làm gì mỗi người có mỗi cái kiểu của họ đừng có chống phá ví dụ như uh, quỷ tà nó thả con thả cháu nó xuống nó cũng y như bên Phật à, với à, Thượng Đế vậy đó cũng nó có nhiều công thức lắm à, lúc thì nó giả người hiền giả bộ vô comment khen rồi cái hồi nó đưa lên giống như à, dân sơn bảo liêm người đưa qua đẩy lại cái nó đưa bóng lên nó cúp vậy đó ừ, giống như bo bo vậy đó. rồi giống như có dạng giống như có ông, ông chô gì ở bên bên úc á cái dạng đó là cao siêu á à, nó là nó là thuộc về là cháu nội của Mai Dương á ừ. rồi à, khôn cực kỳ chứ không có khùng đâu quý vị đừng tưởng ông nó khùng rồi ông làm để cho anh rối loạn cái tâm của những người xem à, đó khi cái tâm mình rối loạn á mình không có được cái cái uh, trí tuệ cái kiến thức để mình học hỏi tại cái à, một cái khoảng thời gian cái tuổi mà mình học được á, cho tới khoảng 40 45 thôi chứ còn trên đó nữa là ôn về kỷ niệm nhiều thì mình mấy đứa trẻ nhỏ thời nay á, nó chụp vô mấy cái màu mè à, tiếu lâm đồ vậy á, nó sẽ làm hư cái đầu học ít cho nên mất đi rất là nhiều nhân tài đó gọi là tiêu diệt những nhân tài tương lai của đất nước này thanh hoa cực kỳ là nguy hiểm á thấy vậy mà nguy hiểm nên né nha né cái gì mà không có hữu ích phải cứ né từ nhỏ tại vì à, cái lại gia thức của mình á nó đi qua nhiều đời nhiều kiếp khi con người chết nha sẽ mang theo cái lại gia thức cái đó là cái thằng à, cái chân linh của mình để đi chuyển à, tiếp theo cái thân mới để mà làm việc theo của cái, cái kiếp mình vừa xong để mình tiến hóa mà tự nhiên cái mình đi học mấy cái à, đó thì nghĩa là cái cái à, tiếp là mình xuống lớp chứ mình đâu có lên lớp đâu cho nên cái gì mà có hữu ích cho tinh thần thì mình nên à, coi mấy cái đó còn không hữu ích thì bỏ bớt nhạc thì cũng được lâu lâu giải trí thì cũng được nhưng mà nghe kinh nghe giảng mà phải nghe thầy lớn á hòa thượng tiên hóa đồ hòa thượng thích thanh từ hòa thượng an lạc hạnh đồ nói thầy lớn nghe đừng có em tùm lum nghe tùm lum gặp mấy ông khác ông chổi chổi lại cái mình không biết ồ thấy ông kia ba bốn chục ngàn người ngồi nghe còn ông này ông giảng có mấy người nghe cứ lựa ông mà số lượng ngồi người nghe không là chết không phải vậy ừ. hãy lựa theo cái nào mình phải có biết thì ra bây giờ phật cái này kia không dám <coughs> nói sâu nói sơ sơ gì đó <coughs> cái đường phố của à, San Jose ngày thứ tư cũng còn vắng vẻ cái điện thoại này cũng chưa biết xài không biết làm sao nó quay ngược lại được giờ chỉ quay hướng tới thôi thì chút thì chạy tới núi uh, chơi uh, à, mấy ngày cũng bận ngày qua mưa không có lên núi cũng nhớ mấy chư gì nhớ ông chân thần hoa ô đàm mọc ở miền Nam là chuyện rất là tốt với chủ đề là hoa ô đàm bữa nay mọc ở miền Nam thì đó là tin mừng á thì cái nhiệm vụ thì cái trên cho lộ chút cơ để mà giữ những cái lòng tin của à, những người có lòng tin à, Phật sẽ xuất hiện còn à, mấy người Phật tử mà tin đại thừa tịnh độ á thì cái đó mình không biết mấy thầy giảng thì không có Phật Di Lạc chưa xuất hiện mà hôm nay mình một mình mình một mình một ngựa mà nói lên vậy á các cũng <laughs> mong các ôm các sư phụ quan à, hỷ vụ này cho con nha coi như là à, nếu con à, con chỉ mong mọi người giờ chót những cái ngày mà tận thế này nè nó lâu mới có một kỳ đâu phải có hoài đâu vài chục ngàn năm mới có một lần nè thì à, những năm về trước á mình thường nói chuyện mấy cái này mấy sư huynh mình á, không có tin còn ký đầu mình nữa ờ, thầy thích thành bảo sư huynh mình á lên núi thiên long sơn không tin thầy khái thì à, hôm nay thì à, trên cho lộn chút cơ để tạo lòng tin Phật tử và chót và những người mà chưa từng biết đạo Phật và chưa từng tin Phật thì hôm nay có cái duyên này nghe được mấy cái lời ở trên nhắn nhủ mà Phật nhắn nhủ là à, không cần thiết phải quy y à, tại à, chùa nếu mà ở những cái nơi không có đủ phương tiện thì cứ lại về hướng đông bắc cũng đã là phật tử rồi đã là con phật rồi cái tâm mới quan trọng đó là ở trên dạy vậy thì kiệt nói lại vậy à, hướng đông bắc giống như tụi trung quốc á, phải triệu triệu người nó lại đó ừ. rồi à, kiệt xuất hiện gần đây để mà cho những người đã tu đạo Phật thì cũng nên tu đã tin à, cõi A Di Đà tịnh độ thì tin thêm chút xíu độ mất vậy bây giờ mình à, thêm à, tên thêm nữa thì cũng lợi thêm cũng tốt thêm cho đâu có sao thì tin nên tin có Phật Di Lạc sẽ xuất hiện để mà ngài sẽ là có một cái buổi giảng pháp đó hôm qua mẹ có nói cái này à, sẽ có buổi giảng pháp lớn thì tu thêm đâu có sao mấy bác mấy đã mấy bạn đạo mấy thiện giới thức hồi xưa kiệt tu ở chùa phim anh với mấy bạn cả ngàn hai ngàn phật tử đến khi mà kiệt hiểu được nhiều chuyện à, của thời mạt pháp này phật di lạc sẽ xuất hiện đó à, mấy bạn kiệt lánh xa gì hết cứ nói à, gì đó thì kiệt cũng buồn cũng không có sao nhưng mà hôm nay mà nếu mà nghe lời lại thì cứ ờ, tin thêm đi đâu sao là mình tin là có lành mà chứ còn thời nay vàng thao lẫn lộn ma dương nó ờ, cho con cháu nó xuống đây cũng nhiều đó mà nói chuyện rất là khéo nghe không phải giống như kiểu mình mà nói kia ờ, nghĩ đâu nói đó đâu người ta nói người ta có giấy rồi mà tất cả những cái clip kìa các chuyện nói thật chưa bao giờ có soạn hay giấy từ trong tâm nói ra thôi chứ không có soạn trước cái đề tài nghĩ gì à, nhảy lên gì nói cái đó cho nên cái những lúc nó không có sắp xếp nhìn thấy nó không có trật tự à, quý vị cũng xí xó bỏ qua nha nhưng mà lời thật kinh nghiệm trải qua không à chứ không có soạn trước không có biết văn hoa gì nhiều hết trơn á à, xin lỗi cái vụ này cái này trên đường đến Thiên Long Sơn khúc giữa các Thiên Long Sơn thì à, bữa có mấy cái clip làm về thuyền nhân á ở Thiên Long Sơn có chiếc thuyền được để dưới đó lúc à, à thấy à, thấy cái chiếc thuyền đó là kỷ niệm kỷ niệm mấy triệu người làm mồi cho cá mập mà không ai biết mình buồn có một cái à. đúng là quá khứ đau buồn này mình không nên nói lại nhưng mà thiệt là rất là nhiều người Việt Nam mình đó nha chứ không phải Mỹ cứ hỏi chứ anh để chiếc thuyền ở dưới làm chi vậy nghĩa gì mấy đứa nhỏ nhỏ không biết gì chăng á công nhận á không biết sao kỳ mà cùng người Việt Nam mà cái cái cái này chuyện lớn vậy mà tụi nó không biết rồi cũng có nhiều người Việt Nam lớn tuổi cũng không biết nữa chắc qua đây diện máy bay diện gì sướng quá hay sao chứ cái đó là cực kỳ ờ, lớn là những người người đi vượt biên á ai ờ, ai cũng phải hiểu thập tử nhất sinh có cái clip mà ngày hôm qua vừa mất đoạn chót à nói thêm để à, cái gì nghe à, theo dõi à, cái kênh của Kiệt thì tất cả dù cho các thầy có, có giỏi nhất đi nữa chẳng lẽ các thầy tịch cái chưa được đủ phước để về cõi ai di đà cái mấy cõi thiên như cõi tầng trời đau lợi hay cõi thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám chín thứ mười nhận nhận ổng không chưa đi à không phải cũng là cõi thiên nhưng mà khi mình đây tu tập á, mình đừng có voi bát thiên hay là gì hết mình phải hòa đồng đây nè đây tới thiên long sơn à, đây là thiên long sơn đóng cửa gì con vai roof với nhiều chuyện khác thì có chiếc thuyền trọng đó bữa nay trời cũng u ám à, vậy có chiếc thuyền đậu vậy đó thường bữa thì rất là đông người bữa nay buồn hiu tay phải là cầu thang đi lên đỉnh núi cầu thang này ngày xưa có một lần trong giấc mơ thôi để, sao mỗi bước thang là có bông bông sen nở đó núi này cao khoảng 2.500 feet nhà tính thì Việt Nam là nhiêu ha cũng cao lắm ha đi bộ từ đây lên đỉnh núi khoảng 1 tiếng rưỡi đây thì có cái nhà nhỏ nhỏ có lần mấy lần việc làm sai anh trên nên phạt để bắt nhập thất bây giờ đi ngang khu công giáo à mấy ông thánh tư đạo mỗi lần muốn nói chuyện với ổng là phải vô đây ngồi thiền mấy ông đang trống à mốt xây nhà nguyện của công giáo đối khu này còn đang xây dựng đang xin giấy phép để xây dựng xưa nó không có mấy cái đường này nó rất là không có lái xe được đường xi măng mấy năm trời 5 năm là xây dựng cái núi này điện Phật thờ Tam Thánh như này clip sau trên các chào ờ, xin kính chào các bạn bye bye xin chào quý vị